Đây là ngày 30 tháng 4 năm 2022 Chúng tôi đang có mặt tại ngã ba Vũng Tàu Chuẩn bị quẹo vào quốc lộ 51 Ui có hội nè, hội à, hội 67 Hội của mấy chú à, Mấy chú cũng xiên bào quá Có được cái hội chơi vui ghê Ôi dồi ôi đông quá Không có gì để quay hết à, phóng viên từ hiện trường Lê Gia Mẫn sẽ à, quay lại với mọi người à, sau ít phút I fell free The second that you left the room chồng khui sầu riêng cho em ăn mà bả bốn mươi mấy tuổi rồi quan trọng ở chỗ đó hả xong cái à, bây giờ mấy người khác á, thấy vậy đang đang cover lại kìa bả mà không ai làm được hết câu như bả hết ai cũng mắc cười giữa chừng em theo anh đi về về quê hương ta đó quay mấy cái này lòng nhạc đám cưới anh là tia nắng trong em anh là câu hát trong điệp là vui cho là ta ta ta ta ta ta ta xe hả trời ơi nó mỏi cái đít nó mỏi cái đít qua second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young But I am side trên xe vlog á nó có nói rồi nãy con định nói quên tới khúc cong kia kia nó cong qua đây đang đang đang đường sạch đúng không vô đây đường cát là té liền ơi lật dữ lật dữ từ từ có cái cây gì à rồi lên luôn rồi quá lực thôi giật lùi nha giật lùi đi chưa lúng xét vô thì giật lùi đi đừng có đi vô nữa <coughs> giờ biết sao mưa nè cao quá à <coughs> xa quá ráng thì cũng vô được nhưng mà xa quá cái khoảng ráng đó nó nhiều quá đây chính là cái lều của chúng tôi không phải cái này mà là cái này <laughs> phát biểu cảm nghĩ của bạn tôi thấy rất là hạnh phúc với những cái mà mình có đơn giản vậy thôi nhưng mà bên trong chúng tôi nhiều tiền mà cái lều này nó rất là tội nghiệp nó đã bị gió quật như con đẻ cái lều này tưởng khá hơn nhưng mà cũng bị quật như con đẻ mưa sắp mặt lờ chúng tôi đã phải dọn hết đồ đạc vô trong 12 con người chúng tôi đã chống lại được với thiên nhiên và bây giờ đó chính là chuyên mục Ai can cook đây chính là người đầu bếp sơ chế đây chính là người à, dựng lều tôi à, dựng cái lều nhỏ nhỏ kia kìa đây chính là người thổi than đây là người đi ờ, rửa rau đây là người đổ dầu vô nước đây là đầu bếp ở ba sao cà chua hả vậy là cắt chưa chưa cắt kìa thơm gì đâu bung ra bung ra bung ra tôi nghe nó mệt mệt trong người đó ta đây là đúng rồi thầy hỏi em là em có bị sao không chứ không quan tâm hai cây kìa nha ơi cái nước sốt luôn nha đủ chưa vậy ạ hình như có ai muốn thông báo là mình đang làm cái trò gì hôm nay không <laughs> mình cần một cái view ở ngoài quay quay vòng tròn quay mấy cái mông á thì đường đôi thay tắt lửa rồi em ơi <laughs> nạn đói năm 2022 mưa qua một cái thôi là Yeah. gió quá dễ bung lèo nên là mình à, và mọi người đã chuyển sang bên đây ừ. kia bầu trời rất là đẹp giờ là đã đỡ đẹp rồi hồi nãy nó hồng hồng đẹp